ra một điện thoại cúi bắp các có thể lắp sim vào nghe gọi bình thường nha các bác nhá đây khi nào mà mình máy hết pin các bác sạc thôi chỉ việc sạc máy thôi sạc như một cái máy điện thoại bình thường được chưa và em cũng xin nói um, kỹ hơn một chút về cái máy này để cho các bác hiểu hơn này nó là cái máy phân âm mặt hột tài xỉu nó giống như là một thầy một một con người một thầy thợ nghe mặt được mặt hột chứ nó không phân được âm tài âm xỉu và sau đây thì em xin phép được test một vài tiếng để cho các bác cảm nhận được cùng em về cái độ chính xác của nó xem nó có chuẩn xác hay không nhé các anh nhá này em ờ, mở máy này hai các bậc ấn này rồi Em xin test được xin phép được test một vài tiếng nhé để đây máy nó rung nên là em không thể nghe thấy được các bác cũng không nghe thấy đúng không ạ thì em xin phép được cầm ở trên tay cảm nhận độ rung của nó nha các bác nhé máy vừa rồi máy báo là hai ngắn hai ngắn thì chắc chắn là sẽ có mặt một hoặc mặt 4 các bác nhá này có mặt một luôn máy lại tiếp tục báo hai ngắn hai ngắn lại tiếp tục có một hoặc bốn này có cả một và bốn luôn được chưa ạ máy báo một dài một dài đây là chắc chắn sẽ có mặt 5 hoặc mặt 6 nhé các bác nhé đây có mặt 6 lại tiếp tục một dài tiếp một dài lại có 5 hoặc 6 đây có cả 5 và 6 được chưa ạ video này sẽ được tôi chia sẻ cho anh em cái cách nghe hột tài xỉu là như thế nào nghe hột tài xỉu chợ là cũng như là anh em à, nghe được cái à, âm của cái bộ hột tài xỉu Đấy, bộ hột tài xỉu này là bộ hột tài xỉu chợ hay còn gọi là bộ hột đây là hột tài xỉu nghệ hoa cao cấp loại 1 anh em nhé Đấy. nghệ hoa cao cấp loại 1 Đấy, thì anh em tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái à, cách mà anh em có thể nghe được bộ hột tài xỉu chợ này thì um, ngay sau đây và tôi sẽ test cho anh em đây thì cái bộ hột tài xỉu này Đấy, nó vẫn còn nguyên tem nhá anh em nhé đây nguyên tem này Đấy. tôi sẽ bóc thì cái bộ hột này thì có lẽ là không cần phải thử tăng tích làm gì cả thì cái bộ hột nào cũng vậy khi mà anh em mà đã nghe được rồi thì bất kể những cái hột làm hay là cái bộ hột nào đi nữa thì anh em cũng sẽ nghe được khi mà anh em nghe được xong cái bộ hột tài xỉu chợ này. nghe thành thạo cái bộ hột tài xỉu chợ này Đấy thì anh em nào mà muốn ờ, muốn ờ, tôi tư vấn rõ hơn hay là muốn ờ, muốn ờ, lên tôi để chia sẻ về cái cách nghe này để cho nó rõ hơn thì anh em ờ, có thể là đến cơ sở cơ sở tôi hoặc là anh em có thể gọi vào hai cái số điện thoại trên màn hình Đấy, tôi sẽ tư vấn và anh em nào muốn giao lưu thì có thể là anh em lên cửa hàng Đấy. rất là sẵn lòng đón tiếp anh em nhé Đấy, tôi sẽ lấy cho anh em ba hột ba hột thì anh em lấy ba hột nào cũng được thì uh, cái cách nghe hột tài xỉu này cái đầu tiên anh em muốn nghe được đó chính là cái anh em phải phân được âm hay là anh em phải cảm được âm của hai cái mặt của bộ tài xỉu nó rất là quan trọng cho anh em đó chính là mặt nhất và mặt lục anh em nhé đấy thì mặt nhất khi mà nó rơi xuống nó sẽ như nào và khi mặt nhất nó rơi xuống nó như nào mặt lục nó rơi xuống như nào mặt nhất nó rơi xuống như nào đây đấy. mặt lục nó rơi xuống như nào mặt nhất này lại này mặt lục này đấy mặt nhất này mặt lục này Đấy. thì ờ, anh em nào biết rồi thì, thì tôi cũng ờ, vẫn phải nói cho anh em còn anh em nào chưa biết thì ờ, đây tôi sẽ nói cho anh em cái mặt nhất khi mà anh em rơi xuống khi mà anh em lắc tài xỉu mặt nhất rơi xuống nó sẽ có âm gọi là âm rè của cái bộ hột tài xỉu thì âm nào nó cũng như vậy thôi nhưng mà đằng sau cái âm của bộ của của cái mặt nhất nó có một cái âm rè Đấy, có một cái âm rè, âm ờ, nói chung là cái này thì anh em phải nghe thật kỹ thì anh em biết được Đấy. anh em chỉ cần phân được cái âm rè đằng sau thôi chỉ cần cảm nhận được cái âm rè đằng sau là anh em phân được nhé Đấy. thì còn cái mặt nhục máy mặt lục của nó này mặt lục của nó thì anh em nghe thì anh em biết nó rất là đanh rất là thanh luôn đấy thì khi mà anh em đã phân biệt được rồi thì cái đường tài anh em phân cực là dễ nhé Đấy, cái đường xỉu này thì có thể là anh em phân được nó hơi khó một chút nhưng mà khi mà anh em đã thành thạo rồi anh em đã nghe quen rồi thì anh em sẽ phân được 7 80 phần trăm của cái bộ tài xỉu trợ này nhé Đấy, thì bây giờ tôi vào tôi test cho anh em test cho anh em vài chén để cho anh em à, cái cách nghe một tài xỉu này nó rất là hiệu quả để cho anh em đi chơi tài xỉu bịp đấy giờ tôi test cho anh em này. Đấy, như cái chén này tôi sẽ đánh uh, tài Đấy, vì uh, tôi nghe được cái mặt nhất Đấy, nghe mặt nhất thì cái chén này nó có cái âm rè Đấy, nó có cái âm rè âm rè thì đường này nó sẽ là đường tài nhá mở cho anh em này đó đúng không tiếp tục cho anh em này chén này cái âm cuối rơi cái âm cuối rơi thì chắc là con ba con bốn thôi Đấy, cái âm cuối thì tôi không nghe được nhưng mà tôi nghe được cái âm đầu của nó Đấy, thì cái chén này một mấy cả ba bốn thì cũng hơi khó đánh Đấy, nhưng mà tôi vẫn chén này tôi sẽ đánh xỉu tôi đánh xỉu mở cho anh em này đấy đánh xỉu có mặt nhất đấy, mặt ba hoặc mặt bốn và mặt hai video này tôi lại tiếp tục giới thiệu cho anh em cái ờ, bộ hột tài xỉu đấy, mà nó là cái hàng độc quyền ở bên cơ sở tôi anh em nhé đấy, cái bộ hột tài xỉu này thì à, nó dành cho những anh anh em nào mà đi uh, lắc cái à, đi lắc tài xỉu anh em đi đánh tài xỉu thì nó có hiệu quả Để anh em biết được trước ở trong cái chén cái nắp của anh em khi mà anh em lắc tài xỉu thì là nó về tài hay là về xỉu cái bộ hột này nó là bộ hột tài xỉu 2020 Đấy. thì uh, anh em nào theo dõi video của tôi thì anh em cũng đã biết rồi bộ hột tài xỉu này nó rất là hiệu quả khi mà anh em uh, sử dụng nó anh em đi lắc tài xỉu nhé thì, thì à, uh, vào tôi sẽ thử cho anh em tăng tích của nó thì cái bộ hột này nó hoàn toàn không tang anh em nhé một trăm phần trăm luôn đấy nha rồi ok tôi sẽ rửa cái bộ hột này anh em à, đi lắc tài xỉu thì anh em nên nhớ một cái điều rằng để anh em à, rửa cái bộ hột này bằng nước à, lạnh anh em lau thật là kỹ cái bộ hột này của anh em nha lau kỹ để làm gì để anh em khi mà cái nước muối này nó đông lại thì cái bộ hột này của anh em rất là nặng thì là anh em phải kiểm tra hay là anh em kiểu lau hết những cái ở trong cái lỗ hột này đi cái uh, muối này trong lỗ hột này Đấy, đây là cách mà anh em à, bảo vệ được cái bộ hột của anh em nó hiệu quả khi đi lắc đó tôi bảo tôi sẽ test cho anh em Đấy, test cho anh em cái ờ, cách đi của nó nhé đây thử luôn cho anh em cái Đấy. Đấy. Đây. nắp thì dán vào cho nó đẹp thôi anh em nhé đấy thì cũng có rất là nhiều anh em đã mua cái bộ hột này thì uh, ngoài ra bên tôi còn uh, cung cấp cho anh em một số những cái bộ hột tài xỉu khác để cho anh em có thể anh em sử dụng anh em đi lắc tài xỉu ở sân chơi nó phù hợp với cả anh em nhé nó phù hợp với ở sân chơi của anh em Đấy, ok đây nhưng là bộ hột rất là trong nhá đèn chói quá Rồi, anh em đợi tôi chút lấy cái đèn này lấy cái đèn này soi cho nó đỡ đỡ chói đó hột thì nói chung là anh em ờ, đến cơ sở anh em thử trang tích trước khi anh em mua anh em biết được cái bộ hột này nó như thế nào nói chung là đảm bảo với anh em là cho anh em là bao cho anh em là ăn thua chảy hột luôn nhá Đấy, và cái điều quan trọng nhất cái bộ hột tài xỉu này đó chính là cái cách giữ tài giữ xỉu cách giữ tài giữ xỉu của cái bộ hột tài xỉu 20 này nhé thì cách giữ tài giữ xỉu khi mà anh em đến cơ sở anh em mua bộ hột này thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em tôi sẽ nói cho anh em cái cách lắp còn à, anh em mà không có thời gian anh em đến cơ sở thì có thể anh em đặt hàng tôi sẽ gửi hàng về cho anh em và về anh em có thể gọi điện video cho tôi hoặc là tôi gửi video lắc cho anh em để cho anh em có thể lắc một cách hiệu quả nhất nói chung là nó cũng rất là dễ lắc thôi anh em không có gì mà anh em phải lo cả đảm bảo cho anh em luôn 100% là anh em đã cầm cái bộ hột này là anh em có thể lắc được tầm 60% đấy ít nhất là 60% nhé Ok giờ tôi vào test cho anh em đây cái bộ hột này cách đi của nó rất đơn giản anh em lắc bình thường là cái tỷ lệ của nó, nó ra 5 năm cho anh em khoảng tầm 85 đến 90 phần trăm đấy tài 80 phần trăm 90 phần trăm là tài đó. tiếp tục vẫn là xỉu 80 90 phần trăm là xỉu đấy, nhất nhị tam ba ba năm đúng không anh em nó đi rất là đều đấy lại xỉu đấy, thì cái chén này nó đứng ở hai ba năm đấy thì khi mà nó đứng ở hai ba năm như thế này thì tôi à, giữ luôn xỉu cho anh em đấy, cái thế hột hai ba năm này là thường anh em đánh tài rất là nhiều đấy, nhưng mà cái bộ hột này khi mà anh em sử dụng cái cách lắc sẽ giữ được cái bộ hột tài xỉu 2020 này nó đi theo ý muốn của anh em đấy, thì khi mà về thế hai ba năm này là anh em giữ xỉu thì anh em cũng sẽ giữ được xỉu nhá hai ba năm lại hai ba năm tiếp tục cho anh em này giữ xỉu tiếp đấy lên 126 tiếp tục giữ xỉu cho anh em 136 123 nói chung là giữ rất là ok khi mà anh em sử dụng bộ hột này đấy, cái này thì nó lên tài đấy, thì anh em làm làm cái cái thì anh em có thể alo